chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury Và hôm nay Kỳ Lân xin phép được review giới thiệu một siêu phẩm điện thoại Một trong những chiếc điện thoại đẳng cấp nhất, đỉnh cao nhất hiện nay Đây là chiếc điện thoại tuy nhỏ, tuy rất nhỏ Nhưng có giá trị tương đương một chiếc xe to, một chiếc xe Mercedes Và giá trị cụ thể trên 1 tỷ đồng Chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại Vertu Signature S và đây là bản vô cùng đặc biệt. Toàn bộ thân vỏ, tất cả chi tiết bên ngoài đều là vàng nguyên khối và đính kim cương. Từng phím bấm cũng là những viên kim cương tuyển chọn siêu đẹp và siêu chiếu siêu lấp lánh. Đó là kim cương thiên nhiên được đính trên thân vỏ này được đúc từ vàng nguyên khối đúc ra AU750 đường cong đường cong đây là body đường cong sexy à, vô cùng quyến rũ phần gốm sau bằng đá ceramic phần da hoặc là gốm ceramic ở đây cũng đều được trở thành là vàng nguyên khối và đính kim cương theo trên cái phần đầu của nắp cài có biểu tượng hình theo kiểu chữ V ở đây trên cái phần gợi cảm này có một điểm vô cùng đặc biệt một điểm nhấn vô cùng đặc biệt mà ai nhìn cũng để ý ai nhìn cũng thấy và ai nhìn cũng ấn tượng ngay khi quý khách đang sử dụng chiếc điện thoại và nghe gọi như thế này thì người đối diện của chúng ta đối tác của chúng ta à, họ, họ sẽ nhìn thấy cái điểm chiếu ở đây là vô cùng đặc biệt điểm quan trọng rất đẹp lấp lánh rất là sang và bây giờ Kỳ Lăng thử uh, đặt nghe và quý khách sẽ nhìn Khi Kỳ Lăng nói chuyện điện thoại Kỳ Lăng cầm như thế này Đặc biệt là trong ánh đèn nữa thì cái điểm kim cương này chiếu vô cùng và đẹp gây sự chú ý uh, thể hiện sự cá tính và thể hiện được sự đẳng cấp giữa uh, mọi người và Kỳ Lan cầm chiếc điện thoại này à, giống như đang cầm một thỏi vàng thật sự bởi vì toàn bộ tất cả chi tiết ở phần ngoài đều là vàng nguyên khối đúc ra hết và đính lên là kim cương ngoại trừ cái mặt kính màn hình là bắt buộc phải Sophia nguyên khối và kính phím còn ngoài ra thì tất cả những chi tiết vỏ bọc bên ngoài đều là vàng đúc và nguyên khối đúc ra và trọng lượng vàng của này á thì à, tùy vào mỗi sản phẩm và cụ thể phiên bản này thì à, gần 5 lượng vàng và sắp tới Kỳ Lăng sẽ review một cái à, điện thoại à, Vertu Atterby full vàng khối à, tất cả những chi tiết à, quý khách hãy đón xem nhé ở trên đây sẽ có 12 nút bấm bằng phím từ 1 đến 9 và sau không thăng là 12 nút và đính trên 12 phím này là 40 viên kim cương thiên nhiên phím 5 chiều ở đây cũng được đúc bằng vàng và đính kim cương nút giữa nút chọn giữa là 3 ly 39 cái khay sim cũng đặc biệt vô cùng cái khay sim này không là gần hai chỉ vàng nè đây mình sẽ căng thêm cái sim à, khay sim không đã là hai chỉ rồi đối với khay sim bản bình thường thì sẽ là có một chỉ à, hai máy à có nghĩa là cái khay sim đặc biệt cho chiếc điện thoại Vitum tỷ 6 à, khay sim nano này trọng lượng vàng nặng gần gấp đôi khay sim bản bình thường vâng và bây giờ kỳ lăng sẽ thực hiện à, gắn sim vào để test máy cho quý xem hông sẽ có một cái chốt và ở chốt này chúng ta nhìn ở từ trên trên nhìn xuống sẽ thấy có một cái khe mỏng ở đây chúng ta dùng cái vật mỏng hoặc là cái tay của chúng ta được cũng tay nè chúng ta đưa vào cái khe này à, kéo ra ở trong cái này nó có một cái lò xo nên chúng ta kéo ra thì cái khe sim nó sẽ được đẩy lồi lên trồi ra và chúng ta rút ra ngoài bởi vì trên cái khay sim này á, có hình à, được vẽ mô phỏng theo cái sim tức là cái sim thường sẽ có một góc à, chặt góc ở đây chúng ta đưa đúng cái sim vào thì nó vô còn nếu mà đưa chặt thì nó không vô được ở ờ, sai hướng nó không vô được và đưa đúng hình thì nó mới vô bên trong cái khung sau đó chúng ta cầm cũng cầm cái màn hình nhìn đối diện cái màn hình chúng ta và cái khay sim nhét vào khay của bạn nó cũng nhìn cái mặt sim đối diện sau đó sau đó đưa lên và không đút vô nha chúng ta phải lật ngược lật ngược lại tức là cái mạch sim này khi đưa vào khung của cái ổ sim này rồi á, thì chúng ta phải lật ngược ra đằng sau màn hình nó ngược lại với màn hình đó rồi chúng ta nhét vào lưu ý khi nhét vào là chúng ta phải để ý, uh, để làm sao mà giữ làm sao mà đừng có để bị bung cái sim ra ngoài nó sẽ bị kẹt nên khi chúng ta đưa vào á, thì tốt nhất đơn giản nhất chúng ta lật cái điện thoại xuống và cái uh, khay sim chúng ta nhét vào thì luôn luôn giữ cái tay cho sim nó bằng đừng bung ra khỏi cái khung sau đó chúng ta đẩy vào là cái lò xo nó tự nhắn vào cái chốt sau đó chúng ta nhấn khởi động ở trên đầu trên đầu này nó có một bên là cái ổ sim và một bên là cái uh, nút công tắc nguồn chúng ta sẽ nhấn vào đây giữ tầm 3 giây thì chiếc điện thoại sẽ rung và bắt đầu khởi động đó là âm thanh rất quen thuộc của điện thoại Betu âm thanh chính hãng khi mà chúng ta đã sử dụng chiếc điện thoại chính hãng và quen thuộc với chiếc điện thoại chính hãng rồi thì một chiếc điện thoại nhái một chiếc điện thoại fake ở kế bên cách 2 mét chúng ta nghe âm thanh chúng ta cũng có thể biết được đó là sản phẩm gì đó là kinh nghiệm rồi sau đó chúng ta khởi động Và đối với chiếc điện thoại Vertu uh, Synergy S này uh, không cần thiết phải lấy pin ra mới thay SIM như một số dòng điện thoại khác uh, chúng ta chỉ việc là lấy sim thì tắt nguồn ra rồi bỏ sim vào mở nguồn lên là xong còn pin thì uh, đã mình để trong này rồi mình cứ thế mình dùng thôi còn nếu như chúng ta muốn thay pin thì đơn giản lắm trước khi uh, tháo nắp pin thì chúng ta phải tắt nguồn rồi sau khi tắt nguồn xong cũng giống như là lấy sim hồi nãy chúng ta lật nghiêng họ xuống thì chúng ta sẽ thấy được nó sẽ hở hở cái khe của cái chốt bán nguyệt này ra và chúng ta nảy ra dỡ ra sau đó nó sẽ bung như thế này lúc này chúng ta chỉ việc cầm cái vòng bán nguyệt này nè chúng ta xoay ngược kim đồng hồ thì ngay lập tức cái nắp pin nó sẽ được mở ra và chúng ta nhắc ra khỏi phần máy ở dưới đây là nó có một cái khe chúng ta sẽ đưa vào cái khe này và đẩy ngược cái quả pin lên trên để mà đít cái phần đáy của của pin ra có nghĩa là trong này cụ thể cụ thể là đối với ờ, máy thì sẽ có ba cái chân pin ở bên trong và ba chân pin này à, đàn hồi được giống như là so vậy thì khi chúng ta đưa vào thì không thể đặt thẳng ngăn ngăn không gì được không thể ngăn xương gì được mà chúng ta phải đưa cái phần chân pin trên quả pin sẽ có ba cái chân pin tương ứng với ba phần chấu của máy thì chúng ta đưa vào trước chuối xuống trước chuối xuống trước rồi chúng ta nhắn vào thì ba cái lò xo này sẽ tự đẩy vô tức là sau khi nhắn vào thì nó sẽ thục ba cái lò xo vô thì ở phần này chúng ta chỉ việc đặt xuống rất nhẹ nhàng không đặt phần đáy rất nhẹ nhàng còn nếu như chúng ta mà để mà không đẩy xuống á, thì đẩy vô nó sẽ không có được nó cứng lắm chúng ta đẩy ép thì nó sẽ kêu có cạch nó sẽ ảnh hưởng tới độ mòn của những chi tiết cho nên để sử dụng đúng cách thì chúng ta sẽ à, lấy quả pin và chúi xuống đưa tiếp xúc giữa ba cái mạch ba lỗ mạch pin với ba cháu pin trên thang máy rồi chúng ta sẽ đẩy nhẹ vô thì chân pin nó sẽ thuộc vào trong lúc này quả pin chúng ta đặt vô vừa khít nhẹ nhàng đây là một miếng vàng nguyên khối rất dày đặc và bên trong là nguyên miếng beta có những cái ngàm để xỏ vào à, phần máy chắc chắn rằng sẽ có nhiều bạn thắc mắc nhiều quý khách thắc mắc là tại sao không làm luôn bằng vàng bởi vì vàng bị mềm vàng sẽ mềm beta là những nấc cứng nên khi mà uh, chúng ta đưa vào thì nó sẽ giữ chặt điện thoại nên là ở phần vàng này đúc nguyên phối rất dày rất dày cực kỳ dày luôn cực kỳ dày luôn nói vậy cỡ vàng nguyên khối đúc rất nặng cái miếng này không đã là tương đương một lượng vàng cho nên quý khách hình dung là miếng này rất dày và đặc khi gắn cái nắp pin vào thì ngược lại với trình tự lúc nãy chúng ta tháo ra thì hồi nãy chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ dặn cái dòng bán nguyệt này ra một đũa bán nguyệt này để mà lắc lên thì chúng ta sẽ đặt lại ngược lại trình tự nha là ở dưới đây sẽ có một cái chốt một cái một cái gọi là cái ngàm chúng ta sẽ tương ứng với cái ngàm trên đây và chúng ta chỉ việc xỏ vào trước rồi chúng ta giữ tay lại chúng ta đè vào ngay lập tức cái vòng bán nguyệt này nó tự xoay và khi nhấn vào nó tự trở lại chúng ta đẩy vào là xong phần da hông tất cả những nút bấm tất cả mỗi cái đều là vàng nguyên khối hết Đặc biệt nữa là ở phần sau nắp pin này Vâng và như vậy Kỳ Lân đã cơ bản giới thiệu uh, về chiếc điện thoại V2 uh, à, có giá trị ngang hàng ngang ngửa với một chiếc Mercedes à, Đến đây là kết thúc Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả các khách đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury và hãy ủng hộ Kỳ Lân Luxury bằng cách subscribe đăng ký kênh youtube này cũng như like